anh bay bị lồi ở dòng một tám theo anh bê nờ gần một tỷ tao anh đã kêu gì mà em bán nhà bán đất cha nợ người ta tình hình chắc chôn nợ thật xa hết tới anh bộ khỏi tới anh pha pháp đã kêu này kèo trên ngáp ngáp đã đấm kêu này làm sao hóng mạc nhà cái ra kèo thiệt ác làm của hết ca tiền lẫn bạc